Ok, hello anh em Chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat của Tấn Cơm Xin được thông báo các anh em là tôi đã quay trở lại ở đây Nhá anh em nhá Sau cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 Một cái uh, dịp nghỉ lễ mà phải nói là hơi bị dài hơi của tôi Đấy mặc dù là có một cái sự chuẩn bị trước Video của tôi thì đã được chuẩn bị sẵn cho cái dịp nghỉ lễ để dịp nghỉ lễ có thể phân chia ra để up lên nhưng mà hình như là đối với anh em thì nó chưa đủ <laughs> rất nhiều anh em ca thán về cái việc là cái dịp nghỉ lễ thì lại không có video để xem đấy rất là buồn thì tôi phải xin chia sẻ để anh em thông cảm làm thì làm hùng hục làm quần quật cả năm rồi đấy được mấy cái ngày nghỉ lễ mà nó dài hơi tập trung vào để um, chăm lo nâng cao hạnh phúc gia đình đấy rồi thì um, làm cho cái tình cảm vợ chồng tình cảm con cái nó được nâng lên anh em nhá chứ còn làm thì thực ra thì làm cả năm tiền thì nó cũng kiếm được nhiều rồi thừa tiền rồi <laughs> thế nên là tiền mà không có chỗ tiêu thì nó cũng nó để đấy thì nó cũng chả có cái tác dụng gì anh em ạ ừ, để đấy nó phí đi nhá đấy thế là xin phép anh em được nghỉ mấy ngày để tiêu bớt tiền đi tiêu bớt tiền đi để có cái động lực mà cày tiền lại nhá anh em nhá Đấy, thì bây giờ tôi lại bắt đầu trong những chuỗi ngày chúng ta lại tiếp tục cày tiền <laughs> Thế nên là anh em yên tâm là khi mà tôi đã comeback trở lại ấy Thì ngày nào anh em cũng sẽ có video clip để xem Đấy là ít nhất nha anh em nhé, một video clip Còn ấy, có thể là một ngày có thể là hai hoặc ba Mà nếu mà bốn thì sao nhở Mà rất có thể sẽ là năm <laughs> tùy vào anh em nha vẫn là tùy vào anh em thôi <laughs> đấy vẫn là tùy vào anh em thôi nhá như tôi nói là vẫn là tùy vào anh em anh em mà đồng ý là hàng ngày ra clip hàng ngày đấy tôi ra clip hàng ngày hàng ngày anh em có clip để xem thì anh em cho một like đi xem nào à, thử anh em thử cho một like đi nhá nếu mà anh em đồng ý với cả cái cái cái cái việc là hàng ngày có clip để xem đấy anh em cho một like đi là biết ngay nhá ờ, nó dựa vào cái số like của anh em <laughs> Rồi anh em hãy đảm bảo là anh em like nhá Để có thể có clip ra hàng ngày Được chưa? Anh em like chưa? Like nhá <laughs> Chuyện này chơi cái gì đây? Tôi chưa biết là chơi cái gì Đồ này bây giờ ghép được cái ờ, bắn lan Ghép được cái bắn lan cái cúp điên à Chơi chơi đánh tay Chuyện này chơi đánh tay rồi à? Nếu mà chúng ta xem chúng ta xem cái clip của tôi ấy anh em xem clip của tôi trong cái thời điểm mà tôi comeback này tôi rất muốn là bắt đầu là chúng ta sẽ vào cái meta này luôn nhá vào cái meta mới sau update luôn đấy rồi tôi sẽ mua con cây tôi sẽ cố gắng hướng tới một cái đội hình mà nó sẽ mạnh ở cái beta này cho anh em xem ui đây được ngon đấy được đấy được đấy xem nào đây, được, có bờ linh anh em ạ. <clears throat> Đây rồi, mặc dù là có cướp điên với cả có có có mấy cái đồ đánh tay hai tia hai tiếc các thứ nhưng mà con cây này nó ra thì tôi lại chuyển luôn nhá anh em nhá. Tôi lại quay xe luôn. Đấy, lấy bờ linh luôn. Ưu thế từ đầu game anh em ạ. Lấy ưu thế đầu game. Rồi. Round này có lên up cấp lên không nhỉ? Thực ra tôi nghĩ là bốn con thì đủ mạnh rồi. bốn con này có hai con hai sao Trong thời điểm đầu game thì nó cũng khá mạnh Ui mẹ ơi Nó bắt được cái con cây ở tôi ạ Con cây chết đầu tiên mới cay Rồi xong con ọc nó lại Búp đúng vào cái vị trí con cây Thơ phí mất rồi ừ, Thua không nhỉ? Chắc là không Có hai sao mà Vẫn ăn được Rồi ok round sau là up cấp được rồi Berserker à uhm. ghép bố cái bờ linh rồi chơi cái con berserker này thực ra ấy tôi biết ở cái thời điểm hiện tại thì có rất nhiều anh em là là ừ, thích tôi chơi con berserker này cái chuyện này bây giờ lại ra berserker sớm này mà tôi ghép đồ mất rồi anh em ạ <clears throat> cay nhở thực ra là có cái búa có cái búa giữ có thể là lấy cái búa xét được hoặc là lấy cái um, cái cái, cái, cái hai tia cũng như là cướp điên từ rất là sớm ấy chứ nhưng mà nó lại ra cây cây trước anh em ạ ra con cây trước thế là tôi chốt đồ luôn bản thân tôi thì cũng rất là ít khi tôi chơi eco nên là tôi thường tôi hay chốt đồ sớm lắm mấy chuyện này chốt đồ sớm xong bây giờ lại ra berserker thì có chơi không nhỉ biết là các anh em là rất thích tôi chơi con này mới mà mới thì bao giờ cũng thích đấy ui rồi ra hai con này anh em này <laughs> hai con thế thì nó đặt vào tay tôi chơi con này trong cái trận trận trận đấu này là là nó đặt vào tay tôi cái con berserker này rồi hmm. hai anh wing phải ra ra ra hai cặp ba tiền nhá hai cặp ba tiền phải tận dụng đoạn này là không áp cấp vội từ từ anh em ạ phải tận dụng cái chỗ này tận dụng là nó đang cho những cái con ba tiền những cái cặp ba tiền vào giai đầu game nó là quan trọng lắm nhá ba tiền là nó sẽ thay thế những cái cặp hai tiền và những cái cặp một tiền đấy ví dụ như là cái round ờ, một round hai round ba này ra là cái cặp một tiền thì có thể là đánh được chuỗi thắng này sau đó đến các cái round khoảng round 5, round 6, round 7 chúng ta bắt đầu ra những cái cặp hai tiền thì là phải chơi những cái con hai tiền Đấy, nhưng mà đến round 8, round 9, round 10 thì lại phải bắt đầu chơi bằng cái những cái cặp ba tiền thì nó mới gọi là ổn giữ chuỗi được. Đấy rồi. Ở đây có một cái con uh, mèo là chúng ta có thể tận dụng được luôn. Tận dụng được con mèo này. Để chơi ở đây là chúng ta có hai cặp ở đây, có thể chơi mèo được. Hai cặp đây là chơi mèo cho mèo vào chơi luôn. Ok. Được. Đó. Thế này ngon hơn không? Ngon hơn đấy, ngon hơn đấy. Wing Ranger đầu game nó nó còn khỏe hơn đấy con con con con con con Berserker cơ anh em ạ. Tôi biết, tôi biết cái điều đấy. Wing Ranger này là nó tốc đánh nó nhanh. Nó bắn nó nhanh hơn mà đam nó to hơn. Đam to hơn mà bắn trưởng đam cũng to hơn. Đấy. Còn này những cái con ba tiền thường là những cái con nó sẽ gánh cho chúng ta giai đoạn giữa game. Gánh rất nhiều luôn đấy. Gánh như kiểu con Fallen Witcher này hay là con gấu Assassin này đấy, hay là con mèo này được quá nhờ cặp mèo đấy rồi được đấy ok thế này là tôi có thể giữ được cái chuỗi này rồi phải tận dụng những cái con ba tiền có rất nhiều con ba tiền có thể chơi được những cái con ba tiền là những cái con gây đam chính ấy, anh em ạ ở trong cái giai đoạn mà từ rao 8 à, đến rau 16 17 là những cái con con con con ba tiền này mà nó lên được hai thì nó rất là cánh đấy Thực ra chỉ cần 3 tiền mà lên 2 sao thì cũng không cần phải là có Selegi đâu Không cần phải ghép được cái line up mà có có có uh, cái bộ hay là có một cái tộc gì đấy mà nó mạnh đâu chỉ cần là có hai sao thôi là nó đã mạnh rồi vốn dĩ là nó đã mạnh rồi đấy, ví dụ như là hai con mèo chẳng hạn hai con mèo thôi đấy hai con wing này cũng kinh này anh em có thể thấy đó đấy anh em phải không được cái chứ được cái chứ Gladiator à, à trận này có Gladiator Nguyễn Bảo này, Trigger này Đó Ây à Lại ra con mèo nữa này Nó chơi cái gì nhở? Tôi vẫn chưa biết chơi cái gì <laughs> Vẫn chưa biết chơi cái gì anh em ạ à. Dã man Bây giờ đã ôm cả tỷ con ở dưới bàn bàn cờ này này Đấy, ôm cả già luôn Ôm rất nhiều thứ ở dưới này mà tôi vẫn chưa biết là tôi chơi gì Thế chơi gì nhở? Chà Hơi khó nghĩ ở đây Chưa chốt được anh em ạ Thế này tầm này vẫn chưa chốt được là chơi gì Game này tôi ôm hơi nhiều Chúng ta thường hay có cái khái niệm về um, xe ôm về, về về về về bia ôm nhưng mà đây chắc là lần đầu tiên <laughs> chúng ta có thêm khái niệm về game ôm dã man thật sự ui rồi chưa biết là chơi gì ra thế này glacier glacier ghép blink có búa xét ở đây được chốt được cái búa xét cướp điên cướp điên à ghép được cả hai ghép được cả cướp điên lẫn búa xét nhưng mà tôi vẫn ưu tiên cái búa xét tôi vẫn ưu tiên cái búa xét hơn có lẽ tôi sẽ lấy cái búa xét sớm đang có chuỗi phải chốt đồ sớm anh em ơi rồi <clears throat> Giờ có đồ chắc là bỏ Berserker vào đó. Con Wing thì giữ cái con Wing nó có cái viên ma lăng thôi anh em ạ Thôi được rồi, hai con Berserker cũng được Cùng là ba tiền đấy mà Cùng ba tiền những cái con Wing nó có cái viên ma lăng thì nó sẽ tung trưởng sớm hơn Đấy Đấy, Berserker ông kinh ấy chứ Lém tung trưởng cái là cũng chết cả đàn luôn Hay quá, cắt được chuỗi rồi anh em ơi Có tiền Mặc dù là ôm hơi nhiều Cầm tiền là, là, là xả tiền là hơi kinh Nhưng mà đấy anh em thấy không Lại bây giờ lại có tiền rồi Có chuối là sẽ có tiền thôi Không ngại Rồi Tôi nghĩ là ở level 7 à Lên 8 nhở Chơi vẫn chưa biết chơi gì anh em ạ Vẫn chưa biết chơi gì Chơi cái gì nhở Mèo cũng ra này Ra cả cả cả berserker thì bây giờ chơi cái gì từ từ đã để xem là chơi cái gì nhở kết hợp cái gì với cả con berserker này cho nó hay hay ho thực ra cái bộ glacier thì nó quen quá rồi tôi cũng không muốn chơi <clears throat> anh em có thể tìm ở những cái kênh khác nó có cái con berserker này kết hợp với glacier khá nhiều để xem chơi cái gì nhở phải lấy một cái bộ gì đấy mà cái con berserker này nó vẫn có thể làm co nhưng mà nó đánh nó vẫn hay và phải tận dụng được cái blink nữa anh em ạ bây giờ ghép blink mà không lấy glacier nó phí cái blink thật bây giờ mà chơi 6 glacier thì nó phí cái blink lắm cái bộ này nó không cần cái blink nó phải chơi một cái line up nào mà nó cần cái blink cơ để cho nó tận dụng nó đỡ phí thì từ từ đã xem nào đấy mèo ra được ba con rồi xem có ra tiếp không có khi chúng ta lại quay xe chúng ta chơi chơi chơi mèo cũng lên búa xét thì vẫn dùng được vẫn dùng được cũng không nói làm gì búa xét nói chung là nó là cái món đồ mà chơi được rất nhiều line up có thể dùng được búa xét đấy nhưng cái bờ linh thì nó cũng không phải là, là line up nào cũng dùng đâu có những line up mà không cần để xe nào lấy là cũng ra con già có hai con già cặp mèo đấy hai con già rồi rồi rồi cặp mèo ở đây cặp già ra cả Thunder Spirit rồi mà không mua ấy. Đây này Mà thôi anh em ạ Bởi vì tôi chót lấy cái bộ set nên là tôi Nếu mà tôi chuyển sang như này thì nó lại phí mất cái bộ set Còn không mà tôi có thể lấy cái Blink với cả cái huyết trượng thì ngon Thì chơi mết cũng được Mà trận này thôi không chơi mết Vẫn muốn hướng tới một cái bộ mà chơi con con con con Berserker <clears throat> Chơi cái gì nhở Berserker bây giờ Glacier Chơi Wario à Warrior thì hình như là vẫn chưa ra được mấy cái con con con quan trọng của bộ Warrior là cái con Doom với cả con con con thuyền trưởng. Mà rồi cũng chẳng cần thuyền trưởng với Doom, chỉ cần ra con con gì nhờ con con uh, con đéo nhỉ, con con Aquaman. Đúng rồi. Vãi cứt là gấu 2 ạ, gấu Assassin 2 ạ. Mà vẫn đéo ăn được. Ồ. Ồ, hay quá. Gấu Assassin 2. Gấu Assassin 2 đang chữ thua Vãi cứt thật À đây rồi Đây này Ra comment rồi này Chơi không Chuyển sang chơi Wario à Nhưng mà tự nhiên lại ra thêm con mèo nữa anh em ạ Lại làm tôi coi như là khó xử ở cái đoạn này thôi Chuyện này đúng kiểu game ôm rồi Game ôm rồi đấy <laughs> Game ôm Chuyện này chưa biết Vẫn chưa đang hoang mang Chưa biết chơi gì anh em ạ Từ từ đấy xem nào Lại ra mèo à Insect Insect mà kết hợp với cả con Berserker này có mạnh không? Nếu mà chơi Insect mà kết hợp Berserker Thực ra thì tôi nói thật với anh em là tôi chơi cái đi hóng thì cũng thế thôi anh em ạ Một khi mà đã vào tay tôi thì nó chỉ có tốt rồi. <laughs> Tự tin quá nhỉ Anh em tôi đã bảo rồi tôi có hào quang nhân vật chính à. Đây lại ra một linh tinh rồi đấy Lại bắt đầu ra linh tinh rồi đấy Chắc phải roll anh em ạ Roll cái em nào Ui Ây <laughs> à có cả heo luôn à Trời ơi khó nghĩ quá Vẫn chưa biết chơi gì anh em ơi Chưa biết chơi gì luôn Mẹ Vãi cứ thật lên 8 đã Lên 8 đã <clears throat> Chưa biết chơi gì anh em ạ Lên 8 đã Mẹ ra cả heo, ra cả mèo Đấy mà chưa có insect Ờ đấy, lại ra là con đưa militer này Ủa Quả này chơi kiểu kiểu kiểu phân vân ý Nếu biết chơi gì ấy Nếu biết chơi gì thật ấy Ra kiểu bài, bài nó kiểu nó, nó nhiều thứ <clears throat> Đấy cái con Berserker nó vẫn chưa lên được hai sao Mặc dù là chúng ta ra hai con từ rất sớm Thế thì cũng chưa biết là chơi gì đây Vẫn vẫn đang trong quá trình mà tìm hiểu anh em ạ Chưa chốt được Nhưng khả năng là cắt được thêm một lần chơi nữa không Cắt được không Cắt được không bạn ơi Khỏe đấy Khỏe đấy bạn ơi à, à. Cắt được thêm chơi lần nữa Ui giời Được đấy <laughs> Xin nhá Xin nhá Xin nhá Ê Thôi chết mẹ rồi Bài này nó ra linh tinh quá anh em ơi tôi không chốt được Không lên được co hai sao khó chốt lắm Lại ra thêm con Velom này Con này cũng phải mua Con này cũng không thể là không mua được Velom nó cũng là một cái con co ở trong cái bộ bộ Insect Velom nó cũng là một con co ở trong cái bộ Insect Bây giờ là nó là tổng hợp của rất nhiều line up ở trong cái, cái, cái, cái bàn cờ này rồi Nó vừa có mèo, nó vừa có có heo nó lại vừa có có đỏ, nó vừa có Hunter, nó vừa có Warrior Đấy Nó lại vừa có Greater nữa Chưa chốt được Vẫn phải thêm một vài round nữa thì mới chốt được anh em ạ à. Bây giờ vẫn chưa chốt được Cần thêm một vài round nữa để xác định Bằng việc roll Ui Vlom tiếp này xác rồi Roll cái nữa xem nào Cái nữa Ôi dồi Greater Ui Wario Vẫn phải roll anh em ạ Như này vẫn chưa biết Ê trời ơi Cái này thì nó là cái gì đây Ờ... Ui rồi thế này thì Gladiator rồi Gladiator rồi anh em ơi từ từ chốt nhanh chốt nhanh chốt nhanh Hết mẹ rồi Chốt nhanh chốt nhanh chốt nhanh chốt nhanh chốt nhanh chốt nhanh chốt nhanh chốt nhanh Chốt nhanh chốt nhanh Rồi may thế Vẫn kịp anh em ạ Vẫn kịp Được rồi tôi bắt đầu chốt ra được vấn đề rồi đấy Mày quá nhở Được được được được được được được Sẽ giữ được cái chuối Tiếp tục roll anh em ơi Chúng ta sẽ roll thêm Cây này Cây này mua Ui rồi ôi Cái này nó là insect à À Velomancer đánh ở trong bộ Greater được không? Chơi mẹ luôn nhở yeah. Velomancer cho bộ Greater cũng được Thôi, đằng nào cũng chơi thì tôi, chấp nhận chơi Ra rồi thì chơi thôi Giờ nó cũng gọi là là là, là hai sao rồi hai sao 4 đô làm co Được Tạm thời anh em ạ Tạm tạm tạm tạm tạm Rồi ok Rồi thằng nào gặp tôi sẽ bị đẩy rất nhiều này Bít à Beat với một cái con uh, Fallen Witcher 2 sao Không ăn thua bạn ơi Ui dồi đẩy nhiều đấy Đẩy nhiều đấy Căng chưa, căng chưa Lại ra Velom này Đây là Velom ra nhiều đấy nhờ Chính ra chơi Insect ngon nhá Chơi Insect ngon Velom ra nhiều này là chơi Insect được rồi Thôi thôi từ từ đã Thế thì bán con con con mèo đi thôi anh em Thế này là biết chơi gì rồi Bán mèo đi Chuyển Greater này Có bộ Greater ở trong này rồi Ok Rồi chúng ta roll thêm mấy cái nữa Đây rồi Thôi đúng rồi anh em ạ Greater rồi Cái này là Greater rồi Form form được cái bài 2 sao Greater ở đây Chúng ta cần một con uh, con con unicorn nữa thôi là lên được con cây ba Rồi Roll cái nữa Ui <laughs> Được đấy Thôi anh em ạ à, trận này biết chưa gì nhá chốt này chốt là đội hình uh, trận này nó sẽ là là là, là berserker kết hợp với cả Grieto được chưa berserker là một con chính ok bạn ơi cây lên được ba rồi này rồi hay quá Thế này ổn rồi Ổn rồi anh em ạ Ghép cái giáp thép luôn Nói chung là đồ bây giờ tôi sẽ phải ghép hết để tôi giữ chuỗi chứ tôi không giữ bất cứ một cái món đồ nào hết Kể cả đồ nó có không đẹp thì tôi vẫn cứ ghép thôi Nó có sẽ có cái sức mạnh của cái món đồ Đấy ví dụ như ở đây là lấy được cái cúp điên này Lấy luôn <clears throat> Lấy luôn cái cúp điên thôi anh em ạ Ok Round này gặp beat à Beat thì vẫn thắng được Vẫn thắng được Vẫn thắng được Beat này vẫn còn đang tham mấy con gấu Vẫn tham con gấu Vẫn ăn được Yên tâm Rồi hay lắm Càng ấy, càng ấy, càng ấy, càng ấy, càng ấy Rồn 86 tiền để rồn Quá ngon Rồi Một con Wing nữa Cho xin một con Wing nữa nào Hay quá, Dominator Lên được hai sao Wing Ra đây rồi, ui rồi được đấy Được đấy, được đấy Full 2 sao này Ok, đây rồi Tuyệt vời luôn anh em ơi Trời ơi Chuyện này liệu rằng là có 100% máu đến hết game không nhỉ Tôi nghĩ là chắc là cũng không được đâu Khó Khó lắm Đây này, gặp thằng này mất mẹ chuối cũng lên Có mất chuối không Thằng này là có vẻ nguy hiểm này gấu assassin là, là nó, nó sẽ counter cái bộ greater đấy nhưng mà rất là may mắn là cái con gấu assassin nó đéo có bờ linh ờ hay quá vẫn giữ được chuỗi anh em ạ được rồi thôi cứ giữ ở 8 luôn 3 sao thôi anh em nhá bộ này chơi ở 8 thôi greater thì cần gì lên 9 đến 10 đâu chơi ở 8 rồi rồi cái bộ greater này thì cứ full 3 sao thì 8 chấp 10 thôi anh em 8 con đánh với 10 con là bình thường mà Đấy ở 8 đã được rồi chơi ở 8 đã được rồi <coughs> Chúng ta có 8 con 3 sao ở đây Nếu mà lên được 8 con 3 sao Hoặc là có thể kiếm thêm một cái con uh, ờ, Dominator Sau lên 9 Kẹp thêm Dominator 2 sao vào là được Đấy thế thôi Còn lại là roll 3 sao thôi Chứ còn cũng không cần lên 10 đâu anh em ạ Đủ bộ rồi à? Đủ bộ chưa ở 8 rồi à? Bài này chắc tôi nghĩ là lên 9 thôi nhưng cũng chẳng cần lên 10 Bởi vì bài này nó hơi đắt tiền một chút anh em ạ Bình thường là chưa con ốc đúng không? Chưa con ốc làm co Trứng này Chứ con ốc hay là con flame wizard hay là con cung đen Làm co thì thì những cái con đấy nó chỉ có hai tiền thôi Cho này tôi chơi con ba tiền là tiền làm co nên là nó hơi tốn tiền một chút Cho này tôi lấy toàn ba tiền với bốn tiền đây này ba tiền là có tới ba con ba tiền ở trong cái trận đấu này Trong đấy có Berserker làm co Berserker làm co và con Wing Ranger cũng là cái con mà nó cũng gọi là là là là ba tiền mà làm co ở trong trận đấu này đấy gây đam phép chúng ta có có thêm con uh, con con con uh, gì nhỉ? Velomancer cũng 4 tiền. Thì thôi Velomancer chắc là tôi nghĩ là cái con này nó cũng khá khó lên lên lên ba sao. <coughs> Ui anh em nhìn kìa. Đập kinh phết đấy nhở Con con con con uh, Berserker lia dìu phát chết mẹ gần hết rồi. <laughs> kinh thật. Lia một phát chết gần hết luôn. Chính ra trưởng của con Berserker đám to chứ. Ây à Thế này thiếu slot à đây, Là mày thế Rồi Đủ slot đủ slot Bán cái con uh, Saw đi là đủ Ok 50 tiền roll thôi 50 tiền roll thôi Các bạn cứ sang đây Ui giời Nguyễn Bảo cắm cọc ở bên này luôn à Sang hẳn nhà tôi cắm cọc ở bên này luôn <laughs> Sợ thật Tôi có cái gì đâu mà soi Khổ ừ, Soi Soi có ăn được không soi không ăn được cũng soi soi làm cái gì đúng không anh em soi là phải soi phải ăn được chứ còn sang soi không ăn được thì nó lại mang tiếng <clears throat> chỗ này mà lấy được thêm ờ, cái cái cái hai tia nữa thì ngon này đấy có có nhẫn lẻ rồi ngon à roll tiếp à chết rồi lại đầy slot này không được rồi rau này là từ từ đã từ từ đã anh em ạ cái con Velomancer tôi sẽ không có có có có mua nữa rồi, rau này có lẽ là chúng ta không kịp thời gian đâu Chúng ta lóc lại đi rau sau sẽ có một cái cú xả tiền rất mạnh nha anh em nhá rau sau tôi sẽ xả tiền cực nhanh và cực mạnh Phải kịp thời gian anh em ạ Nó có cái cơ chế của nó là chúng ta ở trong cái um, rau này này Mà chúng ta um, không mua một cái con gì đấy hoặc chúng ta không không mua hoặc chúng ta bỏ qua Thì là cái rau sau nó sẽ không quay trở lại nữa Trong vòng hai round đấy nên là round này tôi nghĩ là lóc lại đi round sau tận dụng cái lợi thế nhiều tiền để chúng ta roll chúng ta form đội hình ba sao luôn nhá anh em nhá dựa vào cơ chế để form đội hình cho nhanh còn nếu mà trận này chúng ta khô máu thì dễ là toang lắm anh em ạ dễ toang lắm không có đủ thời gian rồi trận này xác định là, là roll hết tiền nhá anh em nhá round này xác định roll hết tiền roll thật nhanh này đấy rồi chỉ mua những cái con cần mua thôi vì lo bỏ nhá Thật là nhanh Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi Đây rồi Từ từ nha Hết tiền luôn anh em ạ Đây, đây, đây, đây Vẫn từ từ bình tĩnh Còn một con nữa Đây rồi Hay quá Thế là xong Anh em thấy không Được chưa, được chưa, được chưa Dựa vào cái cơ chế mẹ roll ra ba sao luôn anh em ạ đã xác định roll là một phát là hết tiền luôn Vẫn kịp thời gian anh em ơi Vẫn còn dư tới tận 25 giây Kinh không Đấy tôi đã tính rồi Nếu mà roll ở cái round trước ấy là nó sẽ toang Nó không kịp đâu anh em ạ nên tôi đợi roll ở cái dao này hợp lý luôn Vừa lên được một con 3 sao Mà vẫn có ở cái hàng chờ là vẫn là coi như là đủ Để uh, có chúng ta có thể tích bài được Đấy con thôi bây giờ nha cái tầm này ấy, thì anh em biết rồi đấy Chúng ta lại tích 50 tiền chúng ta lại ờ, roll tiếp Đấy <laughs> tầm này lại giữ 50 tiền thôi Ôi nhưng mà mẹ trông round này trông giống toang ấy nhở Ê Alo alo Ui tôi chết rồi Tôi biết ngay mà Mẹ cái thằng này nó một phát rồi nó lên tới 85 tiền luôn ở level 9 kìa Con mẹ chơi ảo ấy nhở Chơi con gấu này nó counter quá Gấu nó counter bộ creator anh em ạ Chỉ có ụp lồng trúng vào con gấu thì may ra mới, mới, mới đỡ thôi Bộ này của tôi nó không ăn được cái bộ thằng Dũng Lê anh em ạ À Bây giờ mà có cách là để mà thắng cái thằng Dũng Lê ở late game thì chỉ có người khác đấm hộ Nguyễn Bảo soi mất chuỗi rồi bạn ơi Làm gì mà chăm sóc kỹ thế Mất chuỗi rồi vẫn sang soi ạ Dã man thật Glacier 6 con này Ui giời Ui đéo kịp làm gì luôn Ụp lồng một phát cả bộ ở trong này thì chết rồi Glacier thì bây giờ lại lại, lại Greater lại, lại ngon anh em ạ Đấy lại, Glacier lại nhiều người chơi nhá 6 Glacier nhiều người chơi thì chơi Greater ngon đấy anh em ơi Greater là úp lồng là cái bọn này nó không stack cái tốc độ, tốc độ đánh được anh em ạ Úp rất khéo luôn Cái con TB nó đã bờ linh xuống phía dưới rồi mà nó lại chui vào trong lồng <laughs> Ảo thật sự Ảo thật sự đấy à, trận này đánh khá quá anh em ơi trận này tôi đánh giữ máu tốt giữ chuối đầu game bọn nó sắp chết hết rồi kìa anh em cả Đấy, còn tôi tôi vẫn còn nhởn nhơ lắm tôi vẫn còn 92 ờ, máu để cứ nhởn nha mà roll thôi chứ còn bình tôi <laughs> không có gì vội lại làm quả úp lồng như vừa đây úp lồng xong đối thủ mặc dù đã không ở trong lồng nhưng mà tự chui vào lồng thì nó lại quá là tốt luôn thế thì nó lại gần như là chắc chắn là chúng ta có cái top 1 ở đây rồi 6 glacier không có cửa Yến Bảo chơi bít à Chơi bít, ui rồi chơi bít mà bị úp lồng như thế này thì tôi nghĩ là cũng lại không có cửa rồi Lại không có cửa rồi bạn ơi Ui chồng nó gõ kìa Chồng Berserker gõ đau ấy chứ Wow Berserker mà đi với cả cái bộ Gladiator này trông được đấy Ui bay màu luôn này Quýt luôn <laughs> Trước khi Sau cục ấy nhở Trước khi bay màu là quýt mẹ luôn rồi từ từ bình tĩnh từ lấy giờ sang soi tôi mà soi nhiều đấy mà quyết gì quyết nhanh thế giờ quyết nhanh thế chào tiếng không nào cục thật đấy quyết luôn chào với nhau một câu thì có làm sao hmm. từ lấy giờ cứ sang soi cứ tưởng là là quen cứ, cứ tưởng là người quen nhận ra người quen <laughs> ai ngờ vừa qua đấm cái quyết luôn dã man thật sự trời ạ à. Sao đối xử lạnh nhạt với tôi thế <laughs> Quá buồn Nhưng mà vẫn phải cười thôi Cuộc sống mà Vui lên Nhá Vui lên Ra làm ván mới thôi Ra làm nhanh mà anh em Ra nhanh làm ván mới Có gì đâu Rồi sao nào Bây giờ chúng ta còn ba thằng Trong đấy có một thằng hơi nguy hiểm Đấy thằng Dũng Lê Dũng Lê hơi nguy hiểm đấy nhá Chơi gấu Assassin là nó clear cái bộ này là cực kỳ kinh khủng Creator hai con này Rồi cho vào thay cho con uh, Skull Hunter Skull Hunter chưa lên được ba Từ từ đã Lấy cái giáp đi Tôi sẽ lấy cái giáp Trận này là phải có giáp đấy Trận này Cướp điên chưa cần ba tia chưa cần Cần cần cái giáp hơn anh em ạ Cái giáp này sẽ giúp cho tôi có khả năng chống chịu được cái con gấu assassin Chống cái việc là con gấu assassin nó clear Tạm thời chúng ta chuyển đồ cho con Aquaman anh em nhé Aquaman 3 sao loành nó khỏe hơn đấy 3 sao, con con này là hai tiền, con Berserker 3 tiền mà hai tiền với 3 tiền Trời ơi, cái con 3 tiền đấy mà Con 3 tiền, nói chung là anh em cũng biết Nếu mà anh em xem tôi đánh giá con Berserker là không cao Mặc dù đam thì nó cũng được Nhưng mà máu nó ít lắm anh em ạ Đấy, như con gấu nó nhảy hai lần là Berserker chết mẹ rồi còn đâu nữa Đấy, anh em thấy không Đúng hai lần nhảy thôi, Berserker chết rồi Không ăn thua anh em ạ để con Aquaman này còn có cửa đấm được này Thôi lọt một con được Để Aquaman ấy Nó còn có cửa đấm được cái con gấu này Nếu mà solo 1 vs 1 Còn Berserker thì thì phải 3 sao cơ Phải là, là, là 3 tiền 3 sao thì nó mới làm co được Chứ còn 3 tiền mà 2 sao thì chịu rồi Nếu mà con Berserker này nó lên 4 tiền ấy Thì chỉ cần 2 sao thôi Đấy nhưng mà Berserker này là bây giờ là nó giảm tiền Nó chỉ còn 3 tiền thôi Là cái lượng máu của nó giảm đi anh em ạ Bình thường cái bọn 4 tiền ấy Máu mà nó thường là nó tầm khoảng 4.000 máu Đấy có con 4.000 máu Có con 3.800 Thì chơi được Còn ở cái dạng 3 tiền này toàn là 1.000 mấy máu Thì làm sao mà chơi được Máu ít quá Máu ít quá anh em ạ Nói chung là máu máu bây giờ của con Berserker 2 sao thì nó không đủ để chơi co Mặc dù là có đam đấy Nhưng mà sống được không thì nó lại Để mà gây đam được không thì nó lại cả vấn đề Nhá Thôi Từ từ đã Ui ôi nhìn kìa Cô mà cái thần công à bắn nhanh thế Thế chịu rồi chịu rồi chịu rồi Con này mà nó lé được thì Con con con này mà nó lé được ra khỏi cái vòng thì tôi tôi chịu Không ăn được Ơ cái thằng gấu assassin chết rồi kìa Gấu assassin bị uh, ờ, Exit giết à À được Thế thôi Round này Round này roll nhiều anh em nhá Roll này roll hết tiền luôn Round này roll hết tiền luôn Ra đi ra đi ra đi Một win nữa hai win hai win hai win hai con win nữa berserker này ui một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa ui rồi thôi đập trục luôn anh em ạ giải tán bớt cái hàng chờ đi được rồi tạm thời thế này anh em ạ đâu xem nào vậy là còn một con wing ranger nữa một con berserker nữa thôi đây có một quả trứng hai quả trứng rồi đây Đó, cho mỗi con một quả ok chia đôi à, mỗi con ba tiền một quả Ui sao thằng này trông trông trông đánh nhanh ấy nhở Ăn được không Ăn được không Đéo ăn được này Con rồng nó tín thế Ui nó khạc hai phát chết con ạ Khỏe đấy Thế là solo với cả thằng thằng Exit dead game Đây rồi Wing Ranger 3 sao này Rồi đập trứng luôn anh em ơi rồi, vậy là còn một con Berserker nữa thôi Cuối cùng cái con Berserker ấy, nó lại là cái con lên được 3 sao cuối cùng mới đau chứ Đúng là kiểu lừa luôn anh em ơi Lừa vãi cứt Rõ ràng cái trận này nhá anh em cũng có thể thấy là tôi ra là con berserker trước cả mấy cái con như là con skull hunter hay là cái con con con con uh, aquaman cơ tôi ra đầu tiên luôn ấy là hai con berserker thế mà đến bây giờ mẹ nó vẫn chưa lên được ba sao lừa thật lừa thật đấy Thôi chết rồi, úp lồng lên này thì ăn cứt rồi Con rồng nó vẫn được đánh thì ăn cứt rồi Được không, được không, được không Round này chắc vẫn thua nhưng mà mất ít máu hơn Không, tôi nghĩ là cũng mất nhiều đấy chứ không ít đâu Ui ôi, 9 máu á Yên nhá, từ từ nhá Con này chưa áp cấp À chưa áp vội, chưa áp lên 3 sao vội Từ từ Con này bao giờ đẻ thêm được một con nữa rồi mới áp Anh em ạ Thôi để hai con thôi hai con hai sao mạnh hơn là là một con ba sao để đấy từ từ đã chưa chưa chưa hai con hai sao hai cái lồng hai cái lồng mà biến thành một cái lồng thì nó khác hẳn luôn đấy nó sẽ tăng được cái nhiều cái cái cái, cái độ khống chế hơn trong mỗi cái rau đầu chứ còn bây giờ mà úp vào một phát ấy một cái lồng mà úp trượt một cái là, là ăn cứt luôn hai cái lồng để nếu mà cái lồng đầu tiên nó có úp trượt cái con rồng ấy thì vẫn còn cái lồng thứ hai anh em ạ thế nhá anh em nhá bây giờ nếu mà có ra thêm được một con con Greater nữa ấy, con Dominator nữa thì tôi mới áp cấp lên 3 sao thôi. Chứ còn tôi cũng chưa vội đâu. Đánh một con 3 sao một con 2 sao cũng được. Rồi. À bây giờ bây giờ roll lốt con Berserker. À đây ơi, úi giời ơi, được quá. Ui giời, thế thì được rồi. Hút máu trừ giáp chính xác Chuyển đồ cho Berserker thôi anh em ơi Được thế nhở Berserker gánh này <laughs> Ra đúng đấy Ra đúng lúc đấy Ra đúng lúc đấy Đang cần anh em ạ Nhưng mà nó cũng là gọi là bị muộn đấy Mẹ ra 36 rồi mới ra Roll được 8 đây anh em Ra 36 mới lên được 3 sao Gần hết game rồi Nhưng mà bây giờ tao đứng ở bên này cơ Ồ Ồ Như nào đây Anh à Đấm đau ấy chứ Đấm đau đấy chứ Úp lồng chúng rồi kìa Thế thì cậu Xác định luôn cậu ơi Rau này cũng bị đẩy nhiều Anh à Đào đào đào Bao nhiêu máu đây Con rồng nó clear cũng tốt đấy Nhưng mà Úi rồi mươi máu 18 máu Ờ Được chưa bạn ơi Được chưa bạn ơi Sợ chưa Một rau nữa là đi rồi này Ui một rau này là nó đi rồi. ấy à ấy à đảo kinh đấy đảo kinh đấy nhưng bạn ơi nhưng bạn ơi nhưng bạn ơi tớ bây giờ tớ đảo rau cuối cơ để đây tí lừa lừa cho sang bên kia anh em ạ à. 16 máu gì Lên nhớ là cái đao trước cậu bị đẩy 18 máu Chỉ cần hai cái lông úp được thôi là cậu ra đi thôi <laughs> ào Sang Sang luôn Ôi giời ơi chết rồi Đứng đấy đi rồi Ui úp lồng trượt Quả đầu tiên lồng quả đầu tiên Lồng thứ hai là chúng Anh em thấy không Hai cái lồng nó ok hơn nhiều Được chưa được chưa được chưa được chưa Lần này thì cậu đi chưa 16 máu thì đi rồi đi chưa à nó vẫn clear được anh em ạ chắc là chưa chết chưa chết ui giời, vẫn còn hai máu <laughs> được thế là bạn vẫn còn sống ở đây thêm một round nữa vẫn đéo đến được round 40 đâu trong khi đấy tôi đã up đến 9 rồi ôi bây giờ tôi có 9 con thực ra 8 con đã đánh được với 10 con rồi thì bây giờ lên 9 con thêm được một con này thực ra cũng chẳng có ý nghĩa lắm tôi nói thật up lên 9 chỉ là nó vui thôi chứ còn cho thêm mấy con con con so này có tác dụng đéo ở đâu <coughs> đằng nào cũng chết anh em ạ thôi để tôi tôi để cho cái con dơ so này nó sẽ bị uh, tránh cái việc là là bị bắt bởi cái con uh, con ảo ảnh anh em anh em nhá cho nó bị giết luôn ảo ảnh nó bắt cho, cho thí cái con này thí con dơ so uh, ok úi rồi úi rồi úp lồng là hai quả đều rất là ngon luôn thế thì cậu đi rồi ôi rồi một cái đường kẻ chỉ rất đẹp đến vị trí của wing ranger và bây giờ còn nhiều lắm cơ lia hộ cái ui giời ơi <laughs> Làm gì có cửa Được đấy Berserker mẹ một mười nghìn đam mười nghìn đam nhưng mà chủ yếu là đam phép anh em ạ Chủ yếu là đam đam phép thôi chứ không phải là đam đánh tay Ai à Thế cái con này nó lại đam phép lại khỏe à Cũng được cái nhở anh em nhở Cũng được cái chứ Và tôi đã nói rồi hào quang nhân vật chính anh em ạ anh em cũng biết rồi đấy <laughs> Kể cả là tôi có cầm với con một tiền ấy, Thì tôi cũng vẫn chiến thắng thôi <laughs> một tiền làm co vẫn thắng Thì làm sao mà có cái cửa ba tiền mà nó lại thua được Đúng không anh em Đấy, còn anh em mà chưa biết một tiền nó khỏe như thế nào thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhé Và anh em có thể chọn clip bên phải để xem cái trận đấu